tôi muốn giới thiệu với anh em một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% hột thì rất là đẹp anh em nhìn hột tất cả các mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục tất cả các mặt hột thì rất là đẹp hoàn toàn không tang 100% cái ưu điểm của cái bộ hột này là khi chúng ta lắc không cần lắc mạnh tay mà chỉ cần lắc nhẹ thôi anh em nhìn mặt mũ rất là đẹp chỉ cần lắc nhẹ thì chúng ta có thể giữ hột hoặc là muốn lắc cho hột đi vẫn có thể lắc được đây nó chính là một cái bộ hột tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tăng và mới nhất 2020 hiện nay được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần lắc mạnh tay mà lắc rất là nhẹ mục đích của cái hột này tại sao lại cần lắc nhẹ bởi vì khi lắc nhẹ thì âm của hột khi rơi xuống dĩa này nó sẽ không vang to qua đó thì máy phân âm không thể phân biệt được âm thanh ở trong đó thứ nhất thứ hai nữa cái điều thứ hai tôi muốn nói đến với anh em chính là chống thầy thợ chống tiếng đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang nó là một cái cách chơi tài xỉu mẹo lắc hột tài xỉu mới nhất 2020 hiện nay áp dụng cho những anh em nào làm cái tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ lắc để kiểm chứng cái bộ hột này nó có đúng với lại những cái gì tôi đang nói ở trên đây không có nghĩa là khi lắc chúng ta có thể giữ tài hoặc là giữ xỉu và muốn lắc cho chén đi chén tài chén xỉu vẫn đi được bây giờ nó đang là tài bão ngũ tôi sẽ lắc cho xuống xỉu hoặc là lắc chén bi anh em xem đây nhá anh em nhìn hột bây giờ đang là bão ngũ này tôi sẽ lắc cho hột đi lắc xuống xỉu đó từ bão ngũ lên 2 3 3 xỉu số 8 có nghĩa là khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay như này không cần phải lắc mạnh như thế này bởi vì lắc mạnh như thế thì âm của hột nó rơi xuống dĩa thì rất dễ để máy phân âm có thể nghe được hoặc là thầy thợ người ta có thể nghe hột được nhưng mà với bộ hột tài xỉu nhẹ này khi lắc chúng ta chỉ cần lắc nhẹ tay thôi hoàn toàn chế ngự được máy phân âm cũng như là thầy thợ ví dụ bây giờ nó đang là 123 tập thể dục xỉu số 6 tôi sẽ lắc qua tài đó từ 123 giờ lên 236 tài số 11 đủ điểm ăn hoặc là tôi muốn lắc cho thế hột này tôi sẽ giữ hột 236 tôi sẽ giữ tài đó vẫn nguyên 236 chưa đi một hột nào nếu như mà anh em nghĩ là lắc nhẹ như thế đúng không? lắc như thế này anh em nghĩ là hột không đi nhưng mà thực tế hột nó rất, rất là đi Đấy, anh em nhìn này khi chúng ta lắc bình thường hột sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu đó nó chỉ dừng nhưng mà dừng một chén thôi có nghĩa là có những trường hợp gọi là chén phản trong tài xỉu chuyện chén phản là bình thường khi nó phản nhưng mà nó chỉ dừng một chén đến chén sau nó sẽ đi như bây giờ đúng là hột thế bây giờ là tướng của thiên này bốn năm sáu đúng hột thế đúng không ạ là hầu như người ta sẽ đặt vào tài bây giờ tôi sẽ lắc cho hột đi lắc xuống xỉu cho anh em xem đó từ 456 bây giờ lên 226 đi con tứ và con ngũ bây giờ 226 tôi sẽ lắc giữ hột giữ xỉu đó giờ lên 136 tiếp tục giữ xỉu đó, 126 vừa 136 giờ xuống 126 đó, giờ 133 giữ xỉu nữa đó, giờ là 124 bây giờ tôi sẽ đưa qua tài đó 664 tôi sẽ giữ tài 256 này 246 với lại 456 tứ ngũ thiên 166 vẫn là tài số 13 bây giờ 246 tài số 12 344 tài số 11 146 tài số 11 tiếp đó bây giờ nó xuống xỉu luôn một một hai xỉu số 4 bây giờ thế hột 112 tôi sẽ lắp qua tài đó lên 346 bây giờ tôi đưa xuống xỉu đó 125 đưa qua tài đúng chưa 566 556 đưa, đưa xuống xỉu đó xuống 136 anh em thấy hiệu quả của bộ hột này như nào rất là hiệu quả đúng không ạ bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn cũng như là đây, anh em nhìn hột thì bao cho anh em đẹp rất là trong trắng sáng như ngọc trinh nắp thì chỉ là cái nắp cong cuộn hoàn toàn bình thường thử nam châm thì không dính không hít gì cả đây là cục nam châm Đó. đây nó chỉ là cái nắp cong cuộn đây tôi nhà tôi còn một đống cong cuộn đây anh em cần tôi kỷ niệm cho anh em mỗi người vài ba cái được nếu anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang mới nhất 2020 hiện nay thì liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559